với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này Em bao cho các bác nam châm, nước muối, dọi đèn trong như hột chợ luôn Và tại sao lại gọi nó là bộ hột đồ tài xỉu báo dung bốn mặt Bởi vì nó sẽ dung đủ bốn mặt cho các bác Và có hai mặt nó sẽ không dung Đó là nhất nhị dung, ngũ lục dung Còn tam tứ thì không dung Và khi đi chơi mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung khác nhau Rất dễ để cho các bác phân biệt để đánh Đây vào chơi mình chỉ cần mang luồn được một hột này vào trong sòng sới chơi thôi còn hai hột còn lại là hai hột chợ cái máy báo dung này các bác đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được đưa cho ai cầm cũng được nha các bác nhé nắp chén thì mình chơi nắp chén nào cũng được đây bây giờ thì em sẽ à, test thử cái phần tăng tích đó là cái phần dọi đèn cho các bác để cho các bác thấy được cái bộ hột này nó trong như hột chợ nhưng có đúng như là em nói hay không đây đây là cái hột mà em đã làm cái chip bà dung bốn mặt vào các bác nhìn này hột trong chưa ạ còn đây là hai hột trợ nhá đây đều quay mặt ba lên các nhìn này ba hột trong đó được chưa ạ có thể không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 em lắp thử cho bác một vài tiếng này ba dung ba dung ở trong này có mặt ngũ đúng không ạ ngũ thì thường mình đánh gì đánh tài đúng không các bác trong này em đánh tài này đó có ngũ có tài máy dung một dung một dung đánh xỉu này các bác này có mặt nhất đó có nhất đánh xỉu máy không dung không dung ở đây là gì các bác không dung là ở đây có ba bốn ba bốn ở đây thì nó hơi lưng chừng ở giữa vậy nên các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh thôi còn nếu để cho chắc chắn thì mình bỏ qua em vẫn dở lên để các bác xem xem trong này có ba hoặc bốn không nha nó có bốn nhưng nó lại lên tài đó được chưa ạ vậy nên em mới nói là mặt ba mặt bốn thì mình cứ bỏ qua đi cho nó chắc